Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Thì cũng như thường lệ thì ờ, Phước ờ, hàng tháng hay là một hai tháng Phước đều ghé thăm ông hai ở Sóc Trăng Ông thì ở tại Trung Quy là ở đây là Phước <laughs> chỉ còn nhớ là ở Sóc Trăng thôi Ấp gì chị Châu? À, ấp ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách à, của tỉnh ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Rồi em chào ông Hai nha. Rồi. Chào anh. Chị chào chú. Rồi ghé lại thăm ông Hai. Có dịp xuống nghe. Dạ dạ. À, cái cái micro để con ờ, kẹp trên đây con nói chuyện không cho nó dễ đó mà. Ừ nó rõ tiếng nha. Dạ đúng rồi. Kẹp đây nha. Có dịp xuống ghé chứ. Dạ. Mấy ngày khỏe không hai? ờ cũng quần quại rồi có mua sữa cho ông nè trời ơi cảm ơn vô trong nha sữa cho ông hai mua sữa tiệm sữa này uống mới mập đó rồi dạ sữa mẹ uống mới mập đó thì đó sữa này cho ông uống để ông uh, có sức khỏe đi uh, khám bệnh cái sách hôm qua gì hôm qua dạ. hôm qua ừ. đây bỏ dép ngoài quên vô cũng được có gì dạ mở đèn trước lên cái ơi ờ, không dưới ở, ở dưới phải không ừ ủa núp dưới à cái bà núp đi vô đốt uh, cây nhang cho bà có dịp xuống, xuống thì uh, ghé đốt nhang cho bà ờ, đốt Bà cũng ổn cho nó liêm luôn con đi đứng được sư bình an con cái cho nó mạnh giỏi bà ơi dạ bà con gì bà cũng ủng hộ tất cả hết trơn ở đâu mà xuống được thần cái xuống có mượn hết biết cái đó giờ còn ai nữa nói chuyện nữa mà à, mà chị Châu hay ha mỗi lần con xuống cái là chỉ nhìn vô cái là từ xa là chị Dân dạ, biết dạ. liền cái xe chạy nó biết lâu lâu ghé xuống à, đốt nhang cho bà nha bà hai ơi phù hộ trong à, mạnh khỏe nha ghim dùm cây nhang cho thằng liêm luôn cho thằng em em thằng Liêm đó xuống các bạn đang ngủ tất cả chừng á quên nãy ghim bằng phật trước gọi dưới rồi kìa không, sao đâu ghim luôn lỡ rồi rồi xuống đầu kìa mấy dỗ rồi ta bà mấy dỗ rồi không hai hai hai dỗ rồi phải không ừ tết nó nữa bà à, đi mình ra đây, đây cho nó mát ha thôi Ngồi. ra ngoài đi ông ra ngoài đây đi cho nó mát đây ông ngồi trên này đi con ngồi dưới cháu mình ngồi chuyện gì cho nó mát nè với uh, như đợt rồi nói quên mua sữa rồi mua trong hai hộp sữa nè có gì khoa ờ, uống ờ. hai hộp này uống chắc cũng uh, lâu à vài lâu tháng à. nữa đó ờ à, đó cái cho bịch sữa ba trong một đó dạ bịch uống hai lần còn cái phê diệt á uống nguyên bịch tiền đâu uống hả đâu có uống nguyên bịch rồi không uống nhưng mà uống lần này xuống thấy ông hồng hào hơn khỏe hơn sữa này tôi uống mập dạ thấy uh, sữa này ờ, đợt này ông uống là thấy nó ừ. chưa có uống nhưng mà uống mấy kỳ rồi ờ, nó lên ký luôn đó dạ nhưng mà mấy gài là chắc cũng sức khỏe cũng đỡ đỡ hơn rồi phải không thấy nó không đỡ. còn uh... nhưng mà có giờ cắn yếu rồi thì thường đi là bê. vậy rồi lớn rồi ai lớn tuổi cũng vậy hết rồi đi nó bê dạ chứ nó yếu nhiều rồi à, với sẵn rồi con chút nữa rồi con gửi tiền hỗ trợ cho ông á à, hồi đợt rồi là con nhớ lộn là ông còn 11 triệu chứ không phải 14 tại đợt rồi là con có trao rồi dạ nói sợ nhiều khi ông <laughs> ông nhớ lộn <laughs> rồi rồi rồi à, mất công trời ơi mày đem xuống dạ. đem nhiều siêu kẹt đúng không chị châu nhớ phải không à. nhớ thành 14 phải không à thấy không Trời, chị, chị châu mà cũng nhớ ha hay ha còn nhiêu còn với mà có nói thôi kệ đi để có gì qua tết rồi xuống rồi ờ, nhắc lại ông đây. ông cháu mình cũng còn ở đây không à thì ừ, nói chung là khi mà hết tiền đó rồi con cũng nữa có tiện ngang con cũng ghé con ừ, tiền con, con cho ông mà à. cũng nói mấy ba đó cũng cho chút ít cũng sống được qua ngày chứ <laughs> không dạ gán ha lo cho ông đồ tới trăm dạ. tuổi già ờ ông thì bị ngay đây nè cô chú anh chị cô chú anh chị ừ. nếu mà chẳng hạn như chưa biết về hoàn cảnh của ông á thì thấy ông khỏe vậy chứ thật sự ra là ông cũng có cái túi bên đây vậy Bờ túi đó đó có túi gì là bị uh, mổ ờ, ngục để ngoài bảy năm rồi đó còn năm nay nó tám năm nhà à. tình thương hồi xưa lúc mà cái nhà đó quay lên cái nhà đó, đó cô phước làm đó hồi xưa cất trời ơi bán nha con làm đấy. thôi nhưng mà thật sự ra là tiền là tiền cũng của cô chú anh chị của mạnh thường quân đó cái nhà có số năm là 2021 luôn bà nghe phật xuống rồi bà bà cảm bà ngồi không nổi lúc trước bà còn sống là hai hai hai hai bà ở trong cái chòi giờ thì còn mình nên ông thằng này thằng này mới chết nhỏ 48 tuổi nữa rồi sao vậy dạ? sao chết ông hai máu nhồi cơ tim á à. trời ơi hai chầu chơi chơi lớn vậy đi đó vậy chứ à. ừ. bán củi chặt củi được sáu chục ngàn mà cúng hết ờ, năm chục ngàn rồi vậy là hết luôn rồi còn có mười ngàn để mà ăn cơm ừ vậy đó trời chứ ơi, ghê không khổ ghê khổ mình khổ tính đâu khổ dạ. đây thôi ờ, gọi tiền còn không còn tiền túi xài không còn... từ từ tết tới giờ là mấy tháng rồi ta không hai tháng mấy à tháng mấy hả ủa tháng mấy hai tháng chưa vậy hả gần hai tháng hả hai mấy hả tại vì con nhớ là đây, thật sự ra là tính tháng sau mới xuống nhiều. không cấp không đi chích nhiều dạ tính tháng sau mới xuống không ừ. ba thằng ấy nó nói vậy cái chích chích đeo hoài đeo không được cái bỏ đi khác dạ mà bây giờ hai à, chừng hai mươi ngày nay là đi quyển thì quyền lấy lấy vô tận ước đi học. lấy thuốc thuốc miễn phí mà thuốc thuốc thì miễn phí xe yeah. Dạ. 80 ngàn yeah. Dạ. một cửa xe <laughs> thành ra giờ nó hơi giảm chút dạ tại Chứ... đợt này ngay cái dịp con đi ngang qua con ờ, gửi hỗ trợ cái phần ờ, tiền đám ma cho hoàn cảnh trên kia kìa ở ờ, ở Nhu Gia cũng Sóc Trăng nè thuốc ừ. ở, trên trển á ở Nhu Gia ngay chùa Chén kiểu á ở xa dưới á Nhu Gia Phú Lộc dưới ờ đúng rồi à, rồi xong rồi uh, sẵn tiện thôi ghé đúng rồi quẹo ông luôn mua mua hai hộp sữa gửi ông cũng thân trong mình luôn đây ha còn không xã khác nghe không con... có không có cũng người ờ, đồng đạo trong mày đi ờ, không tốt ở với nhu già không có mày cũng đi cũng như cơ như tao vậy nè rồi đi vòng vòng vậy đó hả ờ thì có không, dính liếu rồi ờ, không có dính liếu đâu có dính liếu gì con đâu thì con thấy người ta khổ giống như ông thì vậy, khổ đó. vậy đó rồi thấy ừ. mất rồi không có hòm không có tổng liệm gì ừ. thì mình ừ. hỗ trợ được gì đó mình hỗ trợ ừ. xuống Chứ... trao tiền cho người ta ừ. dạ ừ. yeah tại hoàn cảnh đó thì à, ông nó cũng bảy mấy tuổi à gọn bị liệt giường á ông nằm à. cũng uh, nghe đâu gần hai chục năm rồi ừ. ở cái nhà tình thương rồi uh, vợ thì bị điếc con thì bị thần kinh nhẹ kiểu giống như không ừ, được minh mẫn ừ, cũng đâu ai muốn làm cái gì hoàn cảnh dạ thì thấy thôi ừ, cái đó là đúng rồi đó thấy gì ổng mất mày, rồi mày mần cái đó là thiếu phước lớn lắm đó, dạ phước. thấy mất rồi thôi mình à, phụ hỗ trợ được gì đó hỗ trợ đúng rồi dạ mấy đó mà tìm mà mày cứu được mà thật đó. sự cũng đâu phải tiền con đâu tiền, tiền của, của ba tánh mà mình ra công đi giống như giờ suốt suốt đây cũng đâu phải tiền con đâu ừ. tiền ừ. của của, của ờ, mạnh thường quân hồi, à, hồi xưa cất nhà trong còn dư đó ừ. thì hàng tháng con ghé con gửi hỗ trợ cho chứ cái công của mày lớn lắm á <laughs> dạ rất lớn lắm á rồi giờ nghĩ giờ chồng lúc à ai bé hả bé bé, bé uh, ờ, 13 tháng rồi cứng cứng tí xíu Đúng đi rồi. tại vì ở trong này không có đi xe hơi được phải đợi cho đi nó đâu cứng. được do máy đợi cho giữ, cứng giữ bụi bặm nó quá mà ơi. dạ nó đợi cho có xe hơi chứ không còn... đợi cho nó cứng tí xíu rồi khi mà nó ngồi xe máy được á ừ đừng đừng, đừng đi được. xe máy được không có thể là có thể là đi ngay tới ngay đầu ở chỗ mà nhà thờ ở ngoài á ừ. rồi xong rồi mình thuê xe Honda hay nhờ xe ôm á họ chở vô đây đi mà dạ, đường xa giờ, đường dạo này làm đường bụi quá mệt lắm bụi lắm nghe tôi nghe nói từ ngã bảy gì tới dưới này bụi dữ lắm bụi lắm <laughs> bụi không đuông má ừ, tội nghiệp vậy là à, tiền còn 11 triệu ừ. thì giờ à, con gửi ông tiếp 3 triệu ừ. là còn 8 còn hai cái sữa này thì để con đi con chích trong cái à, quỹ hỗ trợ máy ấm ra hai hai hộp sữa này là con mua 800 ừ. ngàn con ừ. chích cái quỹ đó ra con gửi con hỗ trợ cho ông hả? dạ 400 ngàn đó không ừ. mua ngay chỗ ngã bảy á sữa Ensure cái, cái này sao cái... đợt này không biết sao mà giá cao vậy không, ờ, không, không, lên không nữa đợt con mua ba trăm mấy mà đợt này là bốn trăm đồ của Mỹ mà em xua nãy hả à, 400 ờ, luôn mấy là của Mỹ gặt mà dạ. đâu phải đâu này nè thấy dạ, à cái này là cái shop đó đợt trước cũng à, cái này ừ, của Mỹ luôn trước của nó dạ. đó hồi đợt rồi thì ờ, chắc nó đỡ rồi mấy mấy mấy hộp đó đỡ đây con gửi cho ông nha dạ 3 triệu Ôi, là còn ờ, ơn. 8 triệu chị Châu nhớ dùm luôn Bồi bao nhiêu bi Châu mà. nhớ dùm nè đây uh, gửi cho nghĩ. mới đi uh, đi gì nè đi đám ma đám ma chắc cũng ờ, hết tiền rồi phải không chị châu ừ. còn 10 ngàn hả dạ, tại có 60 ngàn đây hết 50 hả rồi 60 ngàn đó đâu kiếm ra em bán được thức cuối chè củi hả chặt củi hả chặt, chặt mấy ngày mới được 60 ngàn 10 ừ. bữa đó chặt 10 bữa được 60 ngàn rồi chơi khô máu 50 ngàn luôn vậy chứ um, đi kiếm bà bông bữa mới được à, thứ ông vợ chồng của chị à, thầy ờ. à, anh của xui của bác bác xui anh của xui nhà nhà này à, cũng uh, bà con ha bà con xa hả xa dạ. bà, xa. Bà, thôi thì là... gửi uh, cho chị uh, chú Bích nha em thì chung quy là cho nhiều người bởi vì cũng có tiền nhiều cho nhiều lắm mà đi hoài cho nhiều lắm hết trơn á thôi gửi chị trăm ngàn nha Ồ, vô rồi mới đi đám mới đi đám có 50 được lợi trăm gấp đôi cái công đức của mày lớn lắm mày ơi ha, này, anh em mày gửi nè thì đó mua gạo gì ăn ừ. ý em nói thấy không mình cho người ta 50 ngàn có người khác cho mình lợi trăm ngàn ừ. đi cúng đi cúng cúng 50 bởi ra có cái hưởng mình dám đi đó ừ. <laughs> người ta dám chết mình dám đi không chơi ghê không hãy hãy chứ à, bởi cái gì hôm qua cái thiệt tình ngay thẳng à thì à, trời cũng khiến à, độ mình à thì, thì, thì giống độ độ đấy không ừ. mới ừ. thì đám ma có 60 ngàn thấy giờ chú anh chị thấy uh, chị châu không chơi lớn không ừ. củi đó. 10 ngày được ờ, uh, 60 ngàn đó. đi đám hết 50 còn 10 ngàn để mua gạo rồi mua đồ, mua đồ ờ. ăn cơm đó tự nhiên đó thấy không tôi lắc lên cũng sống qua ngày người ta dám chết mình dám đi <laughs> người ta dám chết là mình dám đi hay chứ <laughs> tội nghiệp quá ờ, đi á gần tới đầu kinh à, tư này bệnh hả gần tới kinh tư cái rồi ở trên xe cái dãy cái đi luôn á dạ. chở đường ngã bảy à, đợt, sau đi à, con à, ghé xuống ông con gửi à, thuốc đau thần kinh tội đau khớp đồ nhức mỏi ừ, ừ, ừ, không? khớp á khớp nhức mỏi có chắc cỡ qua tuần là có thuốc rồi có ừ. thuốc rồi con bán lại chừng nào có dịp rồi dạ có dịp đi ngang con gửi và ừ. muốn ừ. muốn uh, để cho muốn ừ, ờ, thuốc hồi xưa bán đó giờ giờ máy rồi sản xuất rồi xong rồi rồi nhất uh... giờ hàng đang về mà cái à, bây giờ nó là 490 trăm chín mươi ngàn rồi ship xa gần thì tùy chẳng hạn như nội ô thì ship rẻ hơn còn xa thì ship 30 ngàn cái viên thuốc mày mày đưa mà vậy là thuốc uống nhất là để vô một dạ. viên một là tăng liền á dạ 5 phút à thì để nữa là thì uống đó. cái đó cho nó uh, uống cái đó hợp tới trăm viên lận ừ. uống là lâu dài ngày mình uống sáng chiều ừ. thì để nữa có đi con khi con chơi gợi đưa ông con hướng dẫn cho uống ừ. chắc uh, ờ, hỏi anh có tiền anh gửi anh mua một hộp rồi tiền nữa xuống cho à, chị uống rồi, rồi kia ở đây rồi có chưa uống như gì còn ở nhất lại mừng dữ lắm thì đó đưa cho dĩ uống ờ. nữa em xé ra cho dĩ cho ăn hộp thì cho không nổi người mà cho ăn hộp <laughs> lần hộp tới ừ. năm trăm ngàn cho là chắc ờ, chết luôn á còn nuôi cháu em nữa chị cháu vậy cái đi người này người à, kia nhiều tiền người. đi nuôi cháu à nuôi bói nhà hả ờ ừ, trời ơi tưởng mà nó nuôi cháu em nó ủa cháu đâu trời <laughs> có yeah. anh đó ờ mà ừ, <laughs> ghê không Lỡ đứng à. đi đi đi ờ, đứng gì chưa không giỏi hả mới có đứng được chưa? tháng rồi à, chưa đứng ờ, chuẩn đi được vài bước phải không ừ cũng cứng đứa cháu nhà anh anh chị vậy con về nha ghé thăm ông chút xíu vậy thôi ừ vậy cũng mừng lắm cho chia sẻ cho ông rồi thôi vậy chắc có ờ, lẽ phước ờ, vậy xin à, ờ, kết thúc clip tại tôi đây cũng nha. xin cầu chúc cho ông bà cô bác bái gia bá tánh là cô bác ở phương xa cũng có lòng hảo tâm giúp cho tôi về được cái tôi cũng mừng lắm rồi tôi cầu nguyện cho ông bà được minh giỏi rồi bye bye cô chú nha hẹn gặp lại ở clip yeah. Dạ, sau quỷ của Chứ còn giữ gì của hơn là giờ. 8 triệu giờ cũng không biết tôi nói gì dạ, hơn chứ còn ngày nào mừng ngày ấy, phước ơi